xin chào cả nhà chào bạn thơ giờ nhớ đến không khí tết quá đúng không à, chị cứ ăn cái gì quá nhớ không khí tết nè ờ, bánh tét nữa đúng không nữa. rồi cả nhà này chờ sẽ thư sẽ lấy nha rồi sẽ lấy bánh tét ra ra coi ừ. rồi lấy bánh tét ra nha ừ. Ừ. ừ. Rồi, để đây giờ sẽ lấy dĩa ra ừ. Ừ. Ừ. Ừ. tôi sẽ lấy dĩa ra và thư để đó nha ừ. rồi rồi ừ, lấy dao nghe đâu dao đâu rồi, lấy dao rồi đúng không rồi lấy dao ra đi ừ. rồi tôi lấy dao rồi nghe rồi tôi sẽ mở ra ừ. Ừ, bánh tét của những người hàng xóm ủng hộ ừ, cho cộng đồng khu phố phải có cái em bánh để mà ăn ha ừ. tuyệt Đây là thư đang cắt nha vô wow, thư đang cắt rất là ngon nha cắt bánh rất là tuyệt vời rồi wow, thư cắt rất là xong rồi đó nha rồi bây giờ tôi sách từ cái lên nha trên dĩa nha Ồ, bánh ngon quá ngửa lên ừ. đúng rồi Ừ, rất là ngon quá trời ngon bánh hơi vị ngon nha cả nhà ừ. hấp hấp rất là nóng luôn á ừ. ok quá tuyệt vời ô oh, thư đã đem chén qua đuổi vô rồi tôi bỏ xuống dưới chân á nè rồi bưng cái dĩa bánh ra ừ, thư bưng cái dĩa bánh ra ồ ngon quá ô rồi rồi ừ, wow đây rồi tôi sẽ bở hủ cái kiệu ra rất là ngon lành nha ừ. rồi đúng rồi thì sẽ tập trung vô nha ừ, thì sẽ mở cái kẹo rồi tôi sẽ gấp nha đừng có chán lên tôi kiểu với bánh tét là ngon cực kỳ đó nha cả nhà ừ. Oh rất là hấp dẫn bữa nay mình có một hũ củ kiệu rất là to rất là ngon lành tuyệt vời nha cả nhà nha ừ, ngon quá rất là hấp dẫn nhìn thấy ghiền quá đi hũ củ kiệu oh, chà bánh tét nữa được rồi ok ừ, củ kiệu rất là ngon lành nha cành đào nha đúng rồi wow very fine thứ rất là quá là ngon chuẩn luôn nha cả nhà nha chuẩn luôn thứ rất là đẹp mà ừ. Ừ. ừ. rất là chuẩn đúng rồi rất là ngon nhìn thấy hấp dẫn quá đi nhìn là thấy hấp dẫn rồi gỡ ra nhà ừ. à. gỡ ra ăn đi gỡ hết ra tất cả để mình ăn ngon nhìn hấp dẫn quá mức gửi vòng vòng nữa nè để đó mình dắt vô ăn Ồ, oh, rồi rất là ngon rồi, cô có biết mở không? ra à. đúng rồi wow ừ. ngửa lên ừ. chấm rất đúng rồi rất là tuyệt ừ. tuyệt quá nước chấm này ừ, nước chấm này thư chấm hồi bữa ừ. nó nó rất là giống chao mà không phải chao nha đúng rồi. Rồi, nữa mình thấy chiên ừ. mình sẽ làm bánh xèo thôi ừ. rồi rồi rồi à, nhìn hấp dẫn quá Nhìn quá hấp dẫn ừ, Gấp đi Gấp. Wow. Oh, hấp dẫn Dạ nó quá rồi À Quá ngon Cho mình ăn ha Rất ừ. ngon ừ. Tuyệt vời Hợp yeah. Dạ kiểu Mốt với ờ, như nào đó đừng dám không đủ kiểu với uh, bánh tét là nhớ không khí tết ha ừ. Ừ. Ừ. là không khí tết đúng không ừ. ăn kỳ quá ngọt quá mình làm ừ. đây chua người nó lại ngọt chất lượng như đường cho như nào anh thấy nó rớt xuống rồi đổ nước rất rồi. là ngon ok ừ. ta sợ lắm ta lầu lại ngon không bạn thư ngon. ừ rất là ngon đúng không rất là tuyệt vời hai trong một ha đúng không vừa phòng chống dịch bệnh ở nhà được mà có bánh tét ăn nhớ lại hồi bữa tết đúng không rất là ngon ừ. ăn đâu rồi xin mời cả nhà nha ừ, gấp lên mời cả nhà ngay xin mời cả nhà ăn nha chúc cả nhà đại gia đình à, và bà con sức khỏe nha sớm vượt qua mùa dịch nhà mời đi mời cả nhà rồi rất là ngon rất là tuyệt ngon nhất nha cả nhà rồi thứ à, video đến đây cũng đã kết thúc ừ. và chúng ta xin tặng trạng trân trọng kính chào mọi người nha ừ. chào hẹn gặp lại nha cả nhà nha chúc sức khỏe nha ồ oh, yeah nhớ yêu thương kênh của thư ừ. à, và kênh minh và rồ minh nguyễn bình dương thì nhớ đăng ký sạc subscribe một lượt nha và những à, món ăn video nào hấp dẫn nhất thì bà con và anh chị cô bác các chú dạ, các chị các anh cô thầy nha ừ